kinh lửa bất bất nghỉ qua cơn đi bình lửa bất bất ngọc chìm đáy nghỉ nước phương độ trì theo dòng nhang mình tân thử đi à, cung cấm quảng hàn à, cung cấm quảng hàn sự con hình xuống sương lan bằng sương cô bơi gọi đó sao chẳng thấy trên ai mà để cô mơ tôi càng đời càng trời càng chưa chuyến chầu nổi tiếng du khoan khoan đơn du khoan bước dân xuống khoan khoan du khoách nhất nhất ơi đơn du khoách khoan khoan khoan du khoách khoan khoan đơn du xin cô mở lại xa xa mãi đòn con hơi dù khoảng về năm đẹp bình sơ khoan dù khoan khoan dù hoa con sông khoan khoan dù một mình cô khoan lớn dù nên hát xuống gầy khoan khắp hết mọi người khoan khoan dù đi cứu người trần gian khoan dù khoan có có có trần khoan lớn dù không mây lọt gió cố phát họ dù có sắp tới bên sang phát quang dù có tiền sang thuyền cố phát họ dù có đã tới bên sang phát quang dù có thuyền đã tới bên cô ơi xin cô gác mai nói sức cô lên đi đêm đêm bất non ông say Cô bơ hỏi rằng lỗi này là thầy ai Lỗi này tài sóng trong đông hoa đào còn đời ý gió ý đông ý

sẽ học cô càng biết đâu phân từ. em chờ quân tử cô trao duyên hài một canh tô điểm thèm kiệt xương lá ngọc bóng tan đi canh hồng hai canh hai canh các điểm vừa xong